Chào các bạn, hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là K, G, RM64BE Đây là nội thất bên trong của bếp đây Bếp này thì còn rất là đẹp thì giờ à, tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có mâm vào vỉ nướng bằng inox còn đây là bên trong hộp nướng này còn rất là đẹp Mm-hmm ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thứ nhất à, bếp được xuất, xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự động rất là an toàn đây cảm biến giống cái đầu mỏ hàng đầu đồng giống đầu mỏ hàng đây khi mà gió hỏi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại cho nên uh, sử dụng rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150 ngàn tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ra khi ờ, gió thổi làm tắt lửa thì tôi sẽ mở hai bếp nấu đây và một bếp nướng nướng thì ờ, bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn các bạn mà buông tay liền bếp sẽ tắt đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi cả ba bếp tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại khi mà bếp à, đã tắt thì à, khoảng 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào ra làm tắt lửa các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ga và đóng nghe tiếng cạch của đà le nè thì à, một số một số à, dòng bếp á, nó sẽ phát ra một tiếng bếp còn đối với bếp này nó chỉ nghe tiếng tạch của đà le thôi đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chậm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á nó sẽ tự động tắt lửa vào phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt đặt trên 300 độ thì biết nó mới phá thì tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt nè một phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến hai trăm rưỡi độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không phá mà cái đáy nồi các bạn á nó bị cong lên không tiếp xúc bị cong và lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa thì à, ở ờ, phụ thuộc vào đầu que cảm biến khi mà đáy nồi chúng ta mà không ờ, đụng được đầu que cảm biến thì nó sẽ không khóa còn về phần bếp ga nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại nè cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng bên con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á thì ba ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp tránh trường hợp gắn ấu cực làm bếp không hoạt động đi theo pin đó là một cục sạc nè có đoạn dây dài 3 mét đây hai bếp nấu tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè cho dù vị trí ga đang ở vị trí lớn nhất thì à, bếp đã có nhiệt độ cao bây giờ tôi sẽ bấm bắn thử nhiệt độ của là bao nhiêu đây bếp bên trái 214 độ đây bên phải là 220 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau nhưng mà ngọn lửa đó à, giảm nhỏ đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi tắt thì vẫn còn đang mở đây thì là lát tôi sẽ lắp pin sạc để à, cho các bạn cùng theo dõi thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng thức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây thì à, bếp nấu bên phải tôi cũng đã tự động tắt lửa và phá ga theo chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây thì bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin nên tôi gắn kèm theo một cái lò xo nè thì khi nhân bếp về nhà các bạn lấy lò xo móc vào cực dương của cục pin cực dương là dấu cộng đây móc vào cái lỗ trống này còn một đầu của lò xo này tiếp vào miếng thép bên trong hộp pin đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhân bếp bên yếu á các bạn có thể theo theo dõi theo nhịp tính lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn hiển thị ngay học pin nè khi mà pin yếu sẽ báo đỏ lên sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin thì tôi cũng à, đã gắn sẵn đây khi hết pin các bạn cắm sạc vào thì thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn mà không có thời gian theo dõi á thì các bạn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ thì đang nạp pin vào thì một lần sạc á các bạn à, xài khoảng được từ 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của pin pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp thêm hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm heo cắm hẹn giờ giúp uh, ờ, chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì uh, để uh, mình dành nhiều thời gian cho uh, cho gia đình hơn thì các bạn mượn một cục sạc nè cắm vào ổ cắm uh, ổ cắm hẹn giờ đó các bạn cắm vào ổ điện ừ. tôi sẽ thử 2 phút nha khi các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ đó, các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ đó, bếp nó mới tự động tắt lửa và thoát ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin thì bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân không có mất thời gian ờ, như kiểu nướng truyền thống mình phải đi ờ, nhóm lửa than có lò nướng rất là tiện lợi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 để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây, thời gian còn lại là một phút đây hết thời gian bếp ta cũng đã tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì tôi vẫn còn mở đây bếp thì được bảo hành một năm nếu trong người đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá chiếc dây điện vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau